Hình ảnh báo chí nhà nước đang tiếp tục dụ dỗ khách hàng mua VinFast VF8. Chuyện khách hàng từ Mỹ đến Việt Nam phản ánh lỗi của xe VinFast VF8 là chuyện không mới. Tuy nhiên, mỗi khách hàng lại phản ánh một lỗi khác nhau, chứng tỏ VinFast đang có quá nhiều lỗi. Nếu xe xuất xưởng bị chung một lỗi trên mọi sản phẩm thì còn có thể chấp nhận. Vì ngoài lỗi đó ra, xe vẫn tốt. Và hầu hết các hãng xe trên thế giới đều khó tránh khỏi một vài lỗi như thế, Thông thường thì các hãng sẽ khắc phục rất nhanh, nhưng với loại xe có quá nhiều lỗi khác nhau như VinFast thì khách hàng đang ôm một sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ cho bản thân. Hình ảnh những chiếc xe VF8 xuất xưởng. Việt Nam vốn là một quốc gia có tình trạng giao thông rất tệ, tai nạn giao thông xảy ra liên tục. Nguyên nhân gây tai nạn thì nhiều, có thể do ý thức con người và cũng có thể do chất lượng xe cộ. Tất nhiên, đi trên một chiếc xe ô tô an toàn vẫn hơn là ngồi trên một chiếc xe đầy lỗi kỹ thuật. Cho nên khi xuống tay tiền tỷ mua một chiếc ô tô cho mình, khách hàng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Mới đây trên fanpage OFFB, tác giả Nguyễn Ngọc Thuận đã viết một bài phản ánh về những trải nghiệm tồi tệ của xe VinFast VF8, cảm thấy cần phải phổ biến cho mọi người biết để bảo vệ an toàn cho bản thân Thời báo chấm D xin trích lại nguyên văn nội dung bài phản ánh. Đây là hình ảnh bài viết của Nguyễn Ngọc Thuận. VinFast VF8, những trải nghiệm tồi tệ. Tôi là nhóm người nhận xe đầu tiên và sớm nhất của sản phẩm VF8. Sau 50 ngày sử dụng, ngoài những lỗi vặt ra thì không có gì đáng kể. Nhưng đầu tuần trước, xe bắt đầu có bệnh nghiêm trọng. Cụ thể là xe nằm yên một chỗ, nhưng khởi động, bấm số thì không được. Loay hoay một hồi, cho đi được 20 mét nhưng sau đó lại nhảy về B, bỏ cứng. Số B tức là số đậu xe. Rất may là xe đi trong nội khu đô thị nên chưa xảy ra mất an toàn. Sau đó tôi gọi xưởng đến cứu hộ. Hai bạn nhân viên loay hoay cả một tiếng thì cũng chỉ di chuyển được về đến xưởng. Về xưởng, các bạn kỹ thuật tháo tung cấp xe, gầm xe ra do nghi là có chuột vì thấy xe chập chờn báo pin lỗi. Nhưng tìm mãi thì không thấy gì. Rồi xe của tôi ở xưởng 2 ngày để các bạn kỹ thuật viên chạy tìm lỗi. Sau đó họ gọi tôi lên nhận xe về đi vì nghĩ xe không có lỗi phần cứng mà chỉ nghi là do lỗi phần mềm. Ngày thứ năm vừa rồi tôi nhận xe về và đi trong 2 ngày cỡ 90 km thì xe lại tái lại lỗi đó. Lần này nguy hiểm hơn là xe nhảy về số B ngay khi đang di chuyển ở khu vực gần ngã tư Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Chí Thanh. Loay hoay các kiểu mãi không được, tôi đành gọi chăm sóc khách hàng một lát sau quay lại thì nó lại cho đi. Nhưng suốt đoạn đường về Vinsmart City, xe nhảy báo lỗi pin. Và kể từ 15 giờ ngày 24 tháng 12 đến nay, xe vẫn đang trong tình trạng chờ nhà máy phân tích tìm lỗi. Tôi đi rất nhiều xe ô tô cũ mới đều có, chưa bao giờ lại thấy mỗi lần ra xe với bao nhiêu lo lắng, suy nghĩ là không biết hôm nay xe có sao không, lỡ không có đi được thì phải đi bằng xe gì thay thế, và nếu từ nay phải tiếp tục đi lại cái xe đó thì luôn có suy nghĩ trong đầu lỡ đang phóng nhanh mà xe bất thình lình ngay giữa đường nhảy về số B thì phải như thế nào? Cảm giác cực kỳ bất an. Vì vậy tôi muốn nói lên đây để nhằm mục đích yêu cầu phía VinFast hãy chấm dứt việc bán hàng mà sản phẩm không hoàn thiện cả về phần cứng lẫn phần mềm. Rồi VinFast hãy đào tạo dàn nhân viên kỹ thuật cho nhuần nhuyễn Bao giờ thực sự làm chủ được sản phẩm mình làm ra thì hãy bán nó ra thị trường. Chứ bây giờ VinFast đang đẩy hết rủi ro về tài chính, về sản phẩm, thậm chí cả tính mạng cho phía khách hàng. Đây là kiểu làm ăn ép chính đánh tráo khái niệm tiên phong. Hôm nay tôi tạm chỉ viết đến đây, đợi xem phía VinFast trả lời và phản ứng như thế nào. Chứ trước đây tôi đã gửi cả 10 cái mail với nội dung giải bày và khẩn khoản nhưng VinFast vẫn gần như vô cảm thờ ơ, hết trích dẫn. Đây là những gì mà khách hàng phản ánh, mong rằng người dùng VF8 thấy có lỗi nguy hiểm thì cảnh báo cho cộng đồng bởi sinh mạng là quan trọng nhất và cảnh báo để VinFast phải có trách nhiệm hơn với khách hàng, không phải vô trách nhiệm như thế này. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin VF8 đưa khách hàng vào thế nguy hiểm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 và một số nhà thơ, nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam cùng được tiến cử để nhận giải thưởng văn chương quốc tế, cho thấy sự đàn đúm vô nghĩa của cái hội hè ở xứ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị là như thế nào. Cơ quan chức năng nói buổi vinh danh bà Tống Thu Ngân là nhà thơ thế giới chưa được cấp phép theo quy định. Chiều 26 tháng 12, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hà cho biết Cơ quan này đã thanh tra chương trình sau khi hình ảnh người này lên nhận giải lan truyền trên mạng xã hội. Theo kết quả xác minh, buổi lễ do công ty Hằng Holy Group thực hiện từng xin sở cấp phép hồi tháng 11 nhưng chưa được thông qua do không có đủ hồ sơ, nhưng phía công ty vẫn tổ chức khi chưa có văn bản hướng dẫn và chấp thuận. Ban đầu, ban tổ chức trình kế hoạch liên quan tới việc tổ chức sự kiện du lịch và tài năng kỷ lục Guinness châu Á 2022 nhưng chưa cung cấp kịch bản, chi tiết các hoạt động. Ngoài ra, công ty còn mạo danh logo của các đơn vị VOV, VTC, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết đang chỉ đạo thanh tra xác minh thêm và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Hình ảnh, tấm hình được lan truyền gây tranh cãi trên mạng xã hội trước khi cơ quan chức năng tuyết còi. Sáng ngày 26 tháng 12, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền chùm ảnh một phụ nữ xuất hiện trên sân khấu, phía sau là hình hiển thị nội dung nhà thơ thế giới Tống Thu Ngân, cùng hàng loạt chức danh như Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật cấp cao của Liên đoàn các nhà thơ thế giới, Đại sứ trọn đời của Liên đoàn các nhà thơ thế giới, Chủ tịch Hội đồng những người bảo vệ các nhà thơ thế giới, chủ nhiệm nhiều câu lạc bộ thơ trong và ngoài nước. Nhiều nhà thơ, nhà văn, bạn đọc cho rằng Tống Thu Ngân không phải là tên tuổi nổi bật của làng văn, nhưng lại tự xưng hàng loạt các chức danh to tát Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói, đây là sự mạo phạm, nhạo bán thi ca. Tống Thu Ngân không có tên tuổi nhưng lại tự nhận là nhà thơ tầm cỡ thế giới. Nực cười hơn, ban tổ chức sự kiện lại sẵn sàng công nhận danh hiệu này. Theo thông tin trên một trang văn học, Tống Thu Ngân sinh năm 1955 tại Bến Tre, có bút danh khác là Mimosa Tím, là cựu giảng viên Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, hiện sống ở Texas, Hoa Kỳ. Bà sáng tác thơ từ năm 2016 và có hơn 1.000 bài thơ. Tác giả từng in một số tập thơ như Mùa Thu Tím, nhà xuất bản văn học 2017, Thương nhớ quê nhà, nhà xuất bản văn hóa văn nghệ năm 2018. Như một bạn đọc mỉa mai bằng một bài thơ phóng theo năm mới chúc nhau của Tế Sương. Lặng lặng mà nghe họ tôn nhau, nhà thơ thế giới muốn phát đau, tự xưng danh phận ai cho phép, bao người chúc tụng giống buôn rau. Hình ảnh cơ chế giáo dục trong xã hội chủ nghĩa đang triệt tiêu những nhà văn, nhà thơ tương lai. Một chuyện lùm xùm khác liên quan tới văn hóa cũng vừa diễn ra. Mấy ngày nay trên mạng trang ngập hình ảnh và ý kiến về cô hoa hậu mặc váy trong suốt, lộ lộ thân hình trước công chúng và truyền thông trong một sự kiện văn hóa tầm cỡ quốc gia. Chuyện này lẽ ra nên bỏ qua, không nên bình phẩm vì đó là một sự cố văn hóa đáng xấu hổ, cũng chẳng nên làm mầm ĩ nhưng trên mạng hiện nay có ba luồng ý kiến nên đưa lên cho các bạn cùng góp ý. Thứ nhất, nhiều người mạt sát, nhục mạ, xúc phạm cô hoa hậu quá cay nghiệt bằng những lời thô tục, như vậy thì cũng không có văn hóa. Thứ hai, nếu cơ quan quản lý văn hóa thấy hình ảnh cô hoa hậu mặc như vậy là vi phạm vào tiêu chuẩn văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thì phải lên tiếng và xử phạt cô hoa hậu và ban tổ chức. Như vậy dư luận sẽ được xoa dịu đi vì có sự đánh giá phân minh của chính quyền định hướng dư luận. Thứ ba, có những người lên án việc dư luận phê phán hình ảnh trong suốt của cô Hoa hậu là định kiến nho giáo hủ lậu, không hòa nhập với văn minh từ phương Tây. Ý kiến này chịu nhiều búa rìu dư luận khi cho rằng nó quá sai. Hình ảnh ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Phương Tây có truyền thống văn hóa tôn vinh vẻ đẹp hình thể, rất nhiều hình tượng tranh ảnh nghệ thuật khỏa thân nhưng khoe chỗ cần khoe và che chỗ cần che gợi nên những mỹ cảm tích cực chứ không phải khiêu dâm. Họ cũng phân biệt rõ ăn có nơi, chơi có chốn. Ở phố đèn đỏ hay những bãi tắm đặc biệt thì cứ khỏa thân thoải mái. Còn khi xuất hiện trước công chúng, nhất là ở những nhân vật người của công chúng khi xuất hiện trong các sự kiện lớn thường ăn mặc rất thận trọng, khoe vẻ đẹp nhưng không rẻ tiền gây phản cảm. Hơn nữa, truyền thông của đảng luôn hô hào văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Vậy hình ảnh trong suốt của cô Hoa hậu tuyên truyền cho văn hóa gì? Lại còn có người bên vực, thông cảm với cô Hoa hậu cho rằng lỗi ở nhà thiết kế thời trang và ban tổ chức. Cô Hoa hậu chỉ sơ ý một chút mà thôi, có gì đó sai sai ở đây. Giá như cô ở tuổi nhi đồng, thiếu niên thì ý kiến này đúng. Nhưng cô Hoa hậu đã ở tuổi trưởng thành, cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời nói, hành vi, ứng xử